Honegger quay trở lại với loạt câu hỏi về cách báo giá cho doanh nghiệp. Tất cả các hình thức mà người ta muốn là quảng cáo ở trên tab cộng đồng, quảng cáo bằng thẻ ở giữa video và quảng cáo bằng màn hình kết thúc. tất cả đều giống nhau ở một đặc điểm đây đều là display ads tức là quảng cáo hiển thị quảng cáo hiển thị này thì nó rẻ hơn so với quảng cáo ở trong luồng như pre-rolls mình nói ngày hôm trước cho nên là giá nó khoảng từ 30 đến 50 đồng mỗi view Ờ, video của em trung bình 50.000 view thì sẽ là 30 nhân với 50.000 là một triệu rưỡi tức là khoảng 75 đô lưu ý là ở trên tab cộng đồng thì đó là những fan ruột những fan cứng nhất của mình cho nên mặc dù lượt hiển thị của nó ít hơn video nhưng mà mình lấy giá khoảng từ 75 cho đến 150 đồng anh nghĩ là hợp lý chúc em thành công